Bunny condo. đòi đi vào bên vắng không tìm bóng mình ai nhặt lục bình cho tới dòng nước để ai biết trước được ngày mai chờ phu thuê mình không thành mất em tự anh cũng đành cán tự như nhành cây tiếc thương chiếc lá đã ra một nét theo thời gian thiệt mỗi lương duyên mình chưa kịp chớm đã vẫn tàn phai mong cho ai đó sẽ cho em thấy được sắc cầu vòng vào ngày mai Liên phận anh đâu dám sánh vì số phận mình để phóng xương đến sải tới duyên nên đành đích đoạn chẳng dám đối diện mình trong gương nhờ bao xa cách em bước về lại ở sao để đắng cây tình ơi ngày em đã đi anh đã thầm chúc em thật hạnh phúc bên tình mới nhưng để đâu như một cơn mơ hoa kia bị ai phải sắc tàn nhắc lại làm chi cho mối lương năm sau đã đứt đoạn nên thôi cứ về bên ấy đi em. bên này vẫn vậy thôi vẫn là thằng nghèo bạn chân nó mấy nhưng giờ chỉ chuyên đã đứt rồi thời gian đã lấy đi tất cả bạn trước nhưng chẳng thể đoạn sau hạnh phúc từng với nhưng giờ hận cỡ tại sao chỉ còn những niềm đau giờ nơi ấy em quay về còn đau rất mong giàu sang Nhưng đời em hay đau nào hay tình ta